trong buổi sáng hôm nay tức là Satyari đoạn 10 nhé Satyari đoạn 10 nó về cầu nguyện cho cơn mưa cuối mùa cầu nguyện cho cơn mưa cuối mùa Chúa Thánh Linh yêu quý của chúng con Ngài là tác giả của Kinh Thánh và Ngài đã soi sáng à, hơi cho các à, cơ tới của Chúa viết nên lời của Ngài đây là mạng lệnh của Ngài xin chỉ dạy cho chúng con Cần con thấu hiểu được lời của Chúa trong xã hôm nay Chúng con biết ơn Ngài vô cùng Chúng con dâng thì giờ này trong tay còn năng của Chúa và cầu nguyện Đồng dân Chúa Giêsu Christ Amen Hãy cầu xin Chúa ban mưa xuống vào mùa mưa xuân. Chúa là đấng tạo ra sóng sáng Ngài ban mưa rào cho loài người Và ban cho mỗi người thực vật ngoài đồng vì các thần tượng chỉ nói điều dối ghẹt thầy bói thì tỏ những khải tượng gian trá chúng nó rêu rao những chim bao viễn vong, những lời ăn ủi trống rỗng vì thế dân tan đi dân ta đi lang thang khổ sở như đàn chiên không có người chăn dắt cơn thịnh nộ của ta hừng lên chống lại bọn chăn chiên ta sẽ trừng phạt các dê đực Chúa Vạn Quân chăm sóc bầy chiên Ngài là dân Juda Ngài là đã khiến họ trở nên cửa chiến oanh phong Từ họ sẽ xuất hiện hòn đá góc nhà Từ họ cái cục lều Từ họ cây cung trận Từ họ sẽ dấy lên một thủ lĩnh Amen Tất cả chúng như là dũng sĩ Và đạp quân thù ngoài trận mạc Như là cuồng ngoài đường chúng sẽ giao chiến thì Chúa ở với chúng chúng sẽ đánh tan kỵ binh của thù nghe amen amen cảm ơn Chúa từ câu số 1 cho đến câu số 12 tôi không có đọc hết ở đây cảm ơn Chúa chúng ta biết được rằng là Chúa thường hay có những cái mạng lệnh của Chúa để dân sự của Chúa nói theo Amen. Amen. Amen. Chúa nói là hãy tức là đó là một mạng lệnh Amen. Amen. Amen. À, Chúa dạy cho chúng ta rất là nhiều điều nhưng mà những cái mạng lệnh chúng ta cần phải tuân thủ mạng lệnh chúng ta cần phải amen và làm theo và tất cả mọi lời của Đức Chúa Trời chúng ta cần có sự vâng phục amen. amen nếu chúng ta sẵn lòng vâng lời thì sao sẽ hưởng những gì tốt nhất trên đất amen. amen anh chị em có muốn hưởng những gì tốt nhất trên đất không à, như vậy thì sẵn lòng vâng lời amen, amen. À, cảm ơn chúa ngài nói rằng là hãy cầu xin chúa ban mưa xuống không vào mùa mưa xuân chúa là đấng tạo ra sắp xếp ngài ban mưa rào cho loài người và ngài ban cho mỗi người thực vật ngoài đồng à, trong bản dịch cũ thì à, chúng ta cũng biết rằng là hãy cầu mưa nơi đức giô va trong kỳ mưa cuối mùa Amen. ngài sẽ làm sấm sét và ban mưa xuống dồi dào để ai nấy được rau cỏ ngoài đồng đây là một mạng lệnh mà Chúa bảo với dân sự của Ngài phải cầu nguyện. Amen. Lâu nay chúng ta cũng cầu nguyện cơn mưa cuối mùa. Chúng ta cũng cầu nguyện để cơn mưa không phải là cơn mưa bình thường để tưới đất mà thôi nhưng mà cơn mưa của thánh linh ngài sẽ tuôn đổ xuống trên dân sự của Chúa. Amen. Amen. Amen. À, dân sự của Chúa cần phải cầu nguyện. À, và Chúa là đấng đáp lời cầu nguyện cho dân sự ngài đây là cái sự tương tác giữa dân sự và đức chúa trời của chúng ta amen à, chúng ta rất là nhiều điều chúng ta cần phải cầu nguyện à, chúng ta có thể cầu nguyện cho công việc của chúng ta chúng ta có thể cầu nguyện cho nhu cầu của chúng ta chúng ta cầu nguyện rất nhiều điều mà thường hay cầu nguyện nhưng mà chúng ta có thật sự cầu nguyện để cơn mưa cuối mùa cơn mưa của thánh linh của đức chúa trời tuôn đổ xuống cho chúng ta không vậy đó chúng ta không có thấy rõ điều được, được điều này đúng không ạ à? à, trong cô đoạn sáu câu số 3 thì nói rằng chúng ta hãy tìm biết hãy gắng sức tìm biết chúa ngài sẽ ra khỏi nơi ngự ngài và đến với chúng ta chắc chắn như thần đông đến như mưa đầu mùa thu như mưa đầu mưa cuối mùa xuân tưới nhường đập cát chúng ta hãy tìm biết chúa hãy gắng sức tìm biết chúa hãy tìm chúa tìm biết chúa và gắng sức để mà tìm biết chúa nữa có nghĩa là chúng ta hết lòng cầu nguyện với hết cả tấm lòng của chúng ta kêu xin cùng đức chúa trời thì nó rằng là ngài sẽ ra khỏi nơi ngự ngài đến với chúng ta amen Ngài sẽ ra khỏi nơi ngự Ngài và đến với chúng ta Như cơn mưa, cơn mưa cuối mùa tưới đông Amen, Amen. À, Thánh linh của Đức Chúa Trời sẽ đổ xuống trên chúng ta Amen. Bình thường thì à, chúng ta thấy rằng là đời sống chúng ta có Chúa rồi phải vậy không Amen. À, chúng ta cũng được à, bắp tem trong đức thánh linh chúng ta được đầy dẫy đức thánh linh nhưng mà đó là cá nhân của chúng ta amen nhưng mà ngài muốn nói rằng là chúng ta cần phải cầu xin kêu xin tìm biết chúa để cơn mưa cuối mùa của ngài sẽ đổ xuống trên hội thánh này amen sẽ đổ xuống trên đất nước của chúng ta amen. chúng ta thấy rằng là khi mà đất khô hạn nhất là cái vùng cao nguyên này nắng nóng mà đất khô hạn cà phê bắt đầu vàng lá thì chúng ta có khao khát để cầu xin Chúa đổ mưa đúng không? Amen và tôi cũng thấy rằng là nhiều anh chị em chúng ta làm nông làm cà phê đã cầu nguyện và đức chúa trời đã đáp lời cầu nguyện cho anh em rồi amen. amen amen có những lời chứng rất là rõ ràng đức chúa trời vẫn sống amen. amen đức chúa trời vẫn nghe lời cầu nguyện của chúng ta và đức chúa trời sẽ ra khỏi nơi ngài ngự và sẽ làm những cái điều mà chúng ta đang cầu xin Trước đây lòng ta sẽ làm thành những điều ngươi ao ước ha. Amen. Không từ chối mọi điều môi ngươi cầu xin. Chúng ta có quyền cầu xin. Amen. Amen. Chúng ta có quyền cầu xin. Thánh linh nhắc tôi trong giờ này. Khi ở giữa một trầm vắng, những người đi theo Chúa quá đông. Và bây giờ họ đói về để mà nó tìm đồ ăn nhưng mà trước đó là các người hãy cho người ta ấy họ nói rằng ở đây lấy gì mà để mà mua nếu mà hai trăm đơn đây thì cũng không đủ mua mỗi người một miếng bát nhỏ nhưng mà chú nói rằng hãy tìm xem trong dân sự có điều gì họ tìm xem có một đứa trẻ có hai cái bánh và năm con cá và Chúa đem năm cái bánh hai con cá ngài dơ lên trời và ngài cầu nguyện mà khi ngài cầu nguyện xong phép lạ xảy ra amen và phép lạ đó xảy ra có nghĩa là bao nhiêu năm ngàn người đàn ông không kể đàn bà con nít thì người ta tính theo cách là là hai vợ chồng với lại hai đứa con một gia đình thì trở thành hai chục ngàn người và nếu ngay bây giờ thì chúng ta thấy rằng là 20 ngàn người đó mỗi người ăn một cổ phần chỉ 30 ngàn thôi thì bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền không anh em nói là tới 600 triệu đó 20 <laughs> ngàn người mà mỗi người 30 ngàn ba anh em tính nhanh ra tôi chưa tính lại <laughs> như vậy thì chúng ta thấy rằng là đức chúa trời chúng ta có giàu có không à, đức chúa trời chúng ta là đáng toàn năng không có gì khó cho đức chúa trời cả amen ngài là đáng toàn tại ngài đang ở đây với chúng ta amen mà điều vô cùng quan trọng đó là chúng ta phải hết lòng để cầu nguyện để nài xin amen à, và đức chúa trời chúng ta ban mưa cho quý bà anh chị em để tưới cà phê cho anh chị em thì ngài cũng ban cho anh chị em tất cả mọi điều anh chị em cầu xin amen nếu ta cầu xin bằng đức tin thì ngài sẽ ban cho anh chị em hãy nhìn xem chúa giêsu là cội thể và cuối cùng của đức tin có nghĩa là ngài khởi đầu bằng đức tin kết thúc bằng đức tin amen phải vậy không ạ à, và khi Chúa đi ra ngài không đem theo cái gì cả ngài không có túi không có bao không có gì cả và Chúa Giêsu đi và kêu gọi 12 môn đồ đi theo nữa nhiều lúc là có đến 70 môn đồ đi theo Chúa Giêsu nữa nhưng mà vẫn được cung ứng một cách đầy đủ không thiếu thốn gì hết amen bởi vì ngài có đức tin nơi Đức Chúa Trời amen nơi Đức Chúa Trời và ngài chữa lành giải cứu tụ quỷ ngài cung cấp tất cả đồ ăn cho họ dù ở đó không có ai có thể đủ cung cấp cho số người đông nhưng mà Chúa là Đức Chúa Trời ngài biết ngài nói rằng là con biết Cha luôn luôn nghe lời cầu nguyện của con không bao giờ bỏ lời cầu nguyện của con phải không ạ à, nên chúng ta hãy làm đúng theo lời của Chúa và chúng ta cầu nguyện xin cái gì Chúa cũng ban cho cả amen nên ở đây chúng ta biết rằng là Ngài đã ra khỏi nơi Ngài ngự mà đến với chúng ta. Amen thần đông đến như mưa đầu mùa thu như mưa cuối mùa xuân tưới nhuộm đặc đai amen amen nè đến đến như cơn mưa amen cơn mưa đó chính là thánh linh của đức chúa trời từ trời sẽ đổ xuống đổ xuống trên đất nước chúng ta để đất nước của chúng ta có thể thấy được rằng có một đức chúa trời hành động có một đức chúa trời đổ xuống mà làm cái việc lã lùng nhiều khi để mở mắt những con người chưa được mở chưa được thấy đức chúa trời của mình chúng ta thấy à, nhiều nơi chú phục hưng không ạ chú phục hưng indonesia chú phục hưng nam trương chú phục hưng tại mỹ đó mà vừa rồi thì có cái trường đại học Akusiva chú phục hưng qua một con người một người sinh viên và đã ăn năn xưng hết tội lỗi của mình ra và sau đó nhiều người được thánh linh thăm viếng và đem lại cái sự phục hưng lạ thường vô cùng amen dạ, amen à, bởi vì thánh linh đổ xuống từ một người rồi mười người rồi hai chục người họ họ kéo nhau họ ăn năn họ quỳ gối họ cầu nguyện nó lạ thường và nhiều nó nhiều chỗ thì chúng ta cũng thấy là khi mà thánh linh đổ xuống rồi thì người ta quỳ gối ăn năn rồi thờ phượng rồi ngợi khen đức chúa trời để đi ra lòng chứng chữa lành giải cứu thêm nhiều người trở lại cùng chúa và hội thánh của chúa mở ra khắp mọi nơi mọi chỗ amen amen đó là điều mà Chúa muốn chúng ta cầu nguyện Amen. còn thánh chúng ta thì đầy thảy Đức Thánh Linh rồi Đài này thì có thánh linh của Đức Chúa Trời ở trong tâm linh của mình rồi Amen. Amen Như vậy thì đời sống chúng ta ngày hôm nay Không phải cái sống cho chính mình Nhưng mà hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện Để cơn mưa từ trời sẽ tuôn đổ Như cơn mưa từ trời Như cơn mưa thánh linh ngài Amen. Amen Hãy cầu nguyện Chúng ta hãy nói với chính tông lòng của chúng ta rằng con là người cầu nguyện cơn mưa cuối mùa sẽ đổ xuống trên hậu thánh và trên đất nước của chúng ta amen và cơn mưa có ngày đổ xuống rồi thì sẽ lan rộng khắp mọi nơi mọi chỗ đấy amen amen dân sự cầu nguyện chúa sẽ đáp lời trên dân sự ngày đó là ta sẽ làm sắp chớp và ban mưa xuống dồi dào Amen. Để ai nấy được nó có vòi đâu. Có nghĩa là thánh linh này sẽ đổ xuống một cách dồi dào, một cách không hạn lượng cho dân sự của Đức Chúa Trời để ai nấy có kết quả. Amen. Amen. À, ai nấy đều kết quả chúng ta biết được rằng là trong cái xe 60 câu nay nói rằng là kẻ nhỏ nhất trong vòng các ngươi sẽ trở nên cả nhà Amen. một kẻ hèn yếu nhất trở nên một dân hùng mạnh ta sẽ nôn nã làm điều đó đúng thần của ông Amen. Amen hãy có việc hãy có việc để cơn mưa của mùa của ngài đổ xuống và thứ hai đó là lý do chúng ta cần phải cầu nguyện đó là gì cái lý do chúng ta cần phải cầu nguyện đó là vì các thần tượng chỉ nói điều dối gạt thầy bói bày tỏ những khải tượng gian trá chúng nó reo rao những chi bao giả dối biện vông những lời an ủi trống rỗng vì thế dân ta đi lang thang khổ sở như đàn chiên không người chăn dắt lý do chúng ta cần phải cầu nguyện đó là thần tượng nói sự dối gạt thầy bói thì nói sự hư không làm cho rối loạn trong dân sự của đức chúa trời làm cho họ hầu như là hầu như là không còn người chăn nữa họ lang thang mỗi người mỗi nơi dân ta sẽ đi lang thang khổ sở như đàn chim không người chăm sóc đây là những kẻ dối gạt đây là những kẻ mà làm cho dân của chúa tản lạc ăn ủi một cách luống công ăn uống ủi một cách là gọi là trống rỗng không có gì để mà có thể làm thỏa lòng cho giáo sự của đức chúa nói về đó là thần tượng thầy mới tại sao trong dân sự của chúa là có thần tượng có thầy bói ở đây chúng ta suy xét tại sao mà trong dân sự của đức chúa trời có thần tượng có thầy bói và thần tượng và thầy bói thì nói lên những điều gì gọi là chỉ nói điều dối gạt bảo là khải tượng gian trá an ủi một cách trống rộng có nghĩa là không có đem gì sự sống cho dân sự của đức chúa trời phải vậy không dạ. trong dân israel trong dân juda chúng ta biết có những tiên tri của đức chúa trời mà tiên tri không được chúa phán nhưng mà vẫn nói và chúa nói rằng là những tiên tri đó ta không có phán giống như thời kỳ à, Miche chúng ta nhớ mà vua Israel và vua của Juda cộng tác nhau để đánh cái quân thù rồi vua Israel nói là ở đây có một cái tiên, tiên tri nào không thì uh, vua Israel gọi các tiên tri của vua đến họ nói rằng là Đức Chúa Trời phán rằng là phải đi và vua sẽ thắng nhưng mà ông vua của Juda thì không có vui lòng lắm không có thỏa lòng lắm nhưng mà còn tiên tri nào không ở nó còn có một tiên tri Miche nữa nhưng mà tiên tri này nói những điều mà ngược lại với ta ta không có thích toàn là nói ngược thôi tiên tri bây giờ đến thì ông nó nói là vua hãy vua sẽ thắt đức nhưng mà ông thấy nghe tôi thấy có một thằng lừa dối thằng nói dối đã xâm nhập vào các tiên tri của vua để nói dối cho vua để vua đi ra để mà chết thì vua đó rất là tức giận giữ tiên tri Miche lại cho ăn uống thêm kiểu tù để ta về và và tiên tri đó lại té mà vua về thì đó là lời tiên tri được ứng nghiệm đấy vua không có về đâu trong Israel có nhiều tiên tri mà Đức Chúa Trời không sáng nhưng mà vẫn nói vẫn nói tiên tri bởi vì sao đã là tiên tri rồi bây giờ cái chức vụ của mình mà mình phải nói tiên tri trong khi đó Chúa không phán thì lời đó nói ra là lời của mình chứ không phải lời của Đức Chúa Trời Amen trở thành thầy bói nói sự dối dẹp chứ không phải là tiên tri của đức chúa trời và chúng ta nhớ rằng trong hội thánh của đức chúa trời ngày hôm nay hội thánh mà không có cái linh phát hội thánh chỉ là văn tự mà thôi amen amen hội thánh đó chỉ là văn tự văn tự làm cho chết nhưng mà thánh linh mới làm cho sống chỉ có thánh linh mới làm cho sống văn tự làm cho chết một sư giảng cũng vậy thôi nếu một sư giảng không bởi thánh linh của đức chúa trời là văn tự mà thôi và là sự dối gạt sự công quan của loài người mà thôi nhưng mà phải là tiếng phán của thánh linh được chúa trời amen phải là tiếng phán sự amen của thánh linh đức chúa trời được cho phép của thánh linh đức chúa trời và sự đồng hành của thánh linh đức chúa trời thì lời đó mới trở nên lời sống và linh nghiệm amen tại sao chúa giêsu nói rằng là là tôi nói với các ngươi là thần linh và sự sống bởi vì chúa giêsu đầy dẫy đức thánh linh amen Chúa Giêsu đầy dạy các thánh linh và Phaolô ông cũng nói rằng là tôi nói hay là giảng không phải bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan loài người nhưng mà đó là thánh linh và quyền phép amen để người nghe tin vào quyền phép của đức chúa trời chứ không tin vào sự khôn ngoan của loài người ngày hôm nay chúng ta là những người đã được sức giàu amen đã được sức giàu trong uh, dân thứ nhất đoạn hai câu hai bảy anh chị em đã được đắp tắm sức giàu cho anh chị em nên chúng ta nói đó là thánh linh và quyền phép chúng ta nói đó là bởi thánh linh của Chúa để gây dựng người khác chứ không phải nó thể đi riêng được riêng của chúng ta không phải nó thể xác định của chúng ta không phải là bây giờ có chức vụ rồi chúng ta cũng phải phải giảng phải nói trong khi đó Chúa không bảo thì chúng ta lại nói ra điều đó nó sẽ trở nên căn tự mà làm cho chết mà thôi cảm ơn Chúa chúng ta đang ở trong một hội thánh có thánh linh của Đức Chúa Trời thánh đạo chúng ta có sự sống Amen. Amen. Chúng ta có sự sống. Đừng có tìm cái chỗ nào sư nào giảng hay hay là tìm cái chỗ nào mà hậu thánh đó đông đảo nhưng mà hãy tìm nơi nào có thánh linh của Đức Chúa Trời Amen. thể chịu có thánh linh của Đức Chúa Trời ở cùng Amen. mới có sự sống mà thôi Amen. Amen. Amen. chị em nhớ lại à, một người anh em của chúng ta thời kỳ tôi không có nhà có một anh em anh em mà nhớ mà thân không biết không có ai nhớ những người anh em đó anh em mà bảo lộc có nhớ không tình ai anh tôi đúng không khi tôi về à, tôi đi khoảng 4 tuần tôi về tôi thấy của anh nào mà lạ lạ tôi mời vào uống nước thì anh vào tôi thấy mắt anh cũng đỏ hoe anh khóc mà nói một sư ơi tôi nhóm ở đây 4 tuần rồi tuần đầu tiên tôi thấy anh em vỗ tay nhảy múa tôi thấy khó chịu lắm rất khó chịu bởi vì không tỉnh tiền trước mặt chúa gì hết nhưng mà có người nói với tôi rằng là tháng này là thầy cũng chúa giống như david ấy nên đừng có động tới nên là tôi mà cũng gật đầu lần thứ hai tôi đến nhóm lại tuần thứ hai đó khi anh em nó vừa cắt tiếng lên hát thờ phượng đức chúa trời con người tôi nó rung chuyển hai cái đầu gối tôi nó đánh lọc cặp và tôi không thể đứng nổi tôi phải quỳ gối xuống và nước mắt tôi nó tuôn tràn ướt cả hai cái đầu gối và tuần thứ ba tuần thứ tư cũng vậy điều tôi không đứng nổi và phải quỳ gối và nước mắt tuôn đổ khóc sức mướt của chúa và tôi thấy tôi xấu hổ quá bởi vì những anh em rất trẻ mà mình đã 60 năm gọi là tin Chúa rồi nhưng mà thua mấy anh em trẻ nó là thưa mục sư hội thánh phải có mục sư hội thánh nhóm lại phải có mục sư giảng phải có mục sư lãnh đạo nhưng mà mấy tuần qua tôi không thấy mục sư đâu hết nhưng mà có chúa thằng mục sư này hội thánh có chúa thằng mục sư này không có mục sư nhưng mà có Chúa thật Amen. Amen. Amen. Đó là điều quý giá nhất mà Chúa đã đụng chạm anh và Chúa đã cho anh mở mắt để mà thấy những điều mình không thể nào thấy được. Amen. Amen. Nên chúng ta cảm ơn Chúa đừng bao giờ ra khỏi sự sống của thánh linh đức chúa trời nếu chúng ta ra khỏi sự sống của thánh linh đức chúa trời thì chắc chắn rằng lúc đầu thì thấy cũng tốt đó nhưng mà cuối cùng rồi nó sẽ khô héo như sa mạc khi thần linh của đức chúa trời từ trên cao đổ xuống sa mạc trở thành đồng ruộng thì yêu đồng ruộng thì yêu như rừng rộng chỉ có thần linh của đức chúa trời mới biến đổi cuộc đời của chúng ta từ cái sa mạc khô khan đó trở nên đầy dậy nước sông Amen. Chúng ta trở nên một người sống có dòng sông sự sống của thần linh Đức Chúa Trời tuôn chảy qua đời sống của chúng ta. Đừng bao giờ ra khỏi sự sống, đừng bao giờ ra khỏi thánh linh của Đức Chúa Trời, đừng bao giờ ra khỏi hậu thánh mà Chúa đã đóng lãnh đạo. Amen. Có nhiều người nói rằng tôi có thánh linh là đủ rồi ngon vậy đó có thánh linh là đủ rồi cuối cùng rồi ra khỏi không đầu phục ai rồi không đầu phục một sư không đầu phục ai rồi ra khỏi rồi cuối cùng là chết đi tại giáo rất là tiêu cùng đừng bao giờ kiêu ngạo Amen. Chúa đặt để người lãnh đạo trên mình. Hãy tôn trọng người lãnh đạo, hãy cầu nguyện cho người lãnh đạo. Amen. Amen. Và người lãnh đạo đó sẽ đem sự sống cho chính đời sống của mình. Ở trên là trụ may mà ở dưới là mô xe. Amen. Amen không thể thiếu môi xe đâu amen. chúng ta nhớ điều kia này cảm ơn chúa hãy tôn trọng người lãnh đạo cái lý do mà chúng ta cần phải cầu nguyện đó là những kẻ giả dối thần tượng thầy bói những kẻ mà không đem lời sự sống cho con người không dẫn dắt đúng đắn không có giúp đỡ không có riêng là những người thương tổn không có kêu những người mà lang thang đi trời và gây rối trong dân sự của đức chúa trời gây rối trong hội thánh đó là thần tượng đó là thầy bói phải vậy không ạ à? nếu thật sự không có sự sống trở thành thần tượng thì tất cả đều rao ra giống như là an ủi như là điều là tốt lành nhưng mà nó không đem sự sống cho dân sự của đức chúa trời amen, không đem sự sống cho dân sự của đức chúa trời bởi vì không bởi thánh linh của đức chúa trời và không có sự đồng hành của thánh linh của đức chúa trời chỉ đã đem đến sự chết vào nhiều lúc chúng ta thấy một hội thánh đông đảo chúng ta thấy rất là thích uh, nhiều bạn thanh niên rồi nhiều trai con gái rồi người lớn tuổi đầy đủ hết nhưng mà nếu không có thánh linh của đức chúa trời là không có sự sống đâu amen, chúng ta phải có có gì thuộc linh amen amen những người uh, giả dối này là thần tượng là thầy bói những người gây rối là có dân đi lang thang và không có người chánh những con người gây rối trong hội thánh của Chúa là những con người phải bị trừng phạt bởi vì Chúa nói rằng anh chị em là đền thờ của Đức Chúa Trời và thánh linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh chị em gì nữa ai phá hủy đền thờ của Chúa Chúa sẽ phá hủy người đó Amen. đền thờ của Đức Chúa Trời là hội thánh Amen là mỗi một đời sống của chúng ta ngày hôm nay nhưng mà ai phá đền thờ ai phá rối hội thánh của đức chúa trời đức chúa trời sẽ phá rối họ amen ai quỷ phá hội thánh đức chúa trời sẽ bị phá họ để tất cả những người gây rối loạn tất cả những người gây không thể trong hội thánh của đức chúa trời sẽ có giá trả đấy amen. amen chúng ta là những người đại sứ của sự hòa bình amen đại sứ đem lại sự hòa bình giữa con người với đức chúa trời và con người với nhau một đại sứ của sự chữa lành chứ không phải là gây bằng vẻ gây lộn xộn trong hội thánh của chúa anh chị em nhớ xác thịt dẫn đến sự chết Amen đừng có sống theo xác thịt nữa nhưng mà hãy sống theo thánh linh của Chúa thứ ba là kết quả của sự cầu nguyện thứ nhất đó là mệnh lệnh mà Chúa ban truyền thứ hai đó là lý do chúng ta cần phải cầu nguyện thứ ba đó là kết quả của sự cầu nguyện đó là gì Chúa nói rằng là cơn thịnh nộ ta bừng lên chống lại bọn trong chiến và sẽ trừng phạt các con dê đực Cơn thịnh nộ của ta lên chống lại bọn chăm chi. Thứ nhất, Chúa chống lại những người chăn Amen. Những người chăn này trở thành là chăn giả rồi Chăn thuê rồi, chăn còn chăn thật nữa Những người chăn thật Họ chăm lo bầy chim Họ dẫn bầy chim vào đồng cỏ xanh tươi mái nước bình tĩnh họ cho chiên ăn ngon là người quản gia cho đồ ăn đúng giờ phải không đúng khẩu vị phải vậy không thì chiên nó mới lớn được amen và người chăn sẽ lấy những khi mà những người chăn trong chăn chiên thật á những người chăn chiên của Israel thì họ khi muốn đến một cái đồng cỏ nào đó dẫn chim đến cái đồng cỏ đó thì họ phải đến trước và họ tìm họ cắt bỏ những cái cỏ độc hay là gai gốc trong cái đồng cỏ đó rồi sau đó họ phải dẫn đàn chim đến hết đồng cỏ này họ dẫn đến đồng cỏ khác và họ ra sót và làm cho những cái gì mà hại cho bầy chim đó thì họ phá hủy đi cắt bỏ đi để trở thành một cái đồng cỏ tốt cho chim ăn và chim nó sẽ sống chim nó sẽ bắp amen con người chăn thuê thì sao chim muốn ăn gì thì ăn chim muốn bệnh bệnh kệ nó chim còn kẻ nó chim có thế nào kẻ nó có sư tử là trời sói nó hồ xé thì mất con nào kẻ nó không cần thiết nhưng mà người chăm thật là người chăm chăm sóc bài chim của ngài tôi nói rằng là những kẻ chăm là không lo cho bầy chim đó chúng ta ta phải chống lại những kẻ chăm đó Chúa biết phạt những người kia người chăm amen. amen nên chúng ta biết được là người chăm là vô cùng quan trọng mà người chăm không ý thức không chăm sóc bệnh kia thì sẽ bị phạt đó không có đơn giản chút nào nên người chăm có một cái trách nhiệm rất lớn lao và hội thánh của Chúa phải cầu nguyện cho người chăm amen anh chị em muốn à, mình trưởng thành tốt lành mọi phước lành giàu có thịnh vượng hay là chúng ta trở thành những con người đầy giải sự khôn quan bởi vì chúng ta được đầy dẫy lời sự sống của pháp luật trên muôn trời là người chân là vô cùng quan trọng nên chúng ta cần phải cầu thai cho người chân để người chân thật sự được sống và đầy dẫy đức thánh linh luôn luôn để ban cho chúng ta những món ăn ngon đúng giờ cũng là đúng cái khẩu vị của mình chứ không phải là cho cái món ăn là pháp với mỹ liên tục là anh chị em ăn mấy bữa là anh chị em ngán amen nhưng mà món ăn của việt nam anh chị em ăn suốt đời cũng không bao giờ ngán nhưng mà món ăn của mỹ là anh chị em sẽ ngán ngay amen Amen. Amen. Anh chơi một vài lần thôi cho ăn nhiều ăn liên tục là anh chị em sẽ ngán bởi vì anh chị em là người Việt Nam là món ăn Việt Nam thôi. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Và Chúa cũng cảnh báo cho những người chăn chúng ta là cũng như là những người chăn nho nhỏ giống nhỏ thì chúng ta cũng rất cẩn thận nha rất cẩn thận khi soạn bài giảng khi muốn chia sẻ cho chị em ta thì chúng ta cũng cần xin thánh linh giúp đỡ con đồng hành với con nói qua con chứ đừng bao giờ mà mình khôn ngoan để rồi mình có thể soạn bài được mình có thể giảng được mình có thể nói được đừng bao giờ bất cứ điều gì chúng ta hãy nhờ cậy thánh linh của Chúa rồi Chúa nó nói rằng là ta sẽ trừng phạt các con dê đực ồ trong bài chiên có những con dê đực mấy con dê này có sừng ra nó sẽ hút bài chiên nó làm chiên tảo lạc đủ thứ hết đau đớn con thương đủ thứ hết đó không anh chị em bài chiên có những con dê đực mà chúng ta chúng phạt những con dê đực bởi vì khi chúng ta cầu nguyện đây là lý do chúng ta cầu nguyện lý do chúng ta cầu nguyện là chúa sẽ đổ cơn mưa của mùa của ngày xuống Chúa sẽ đổ thánh linh của Đức Chúa Trời xuống để làm cho hội thánh của Chúa không còn là khô hạn nữa nhưng mà hội thánh của Chúa tràn đầy sự sống của thánh linh Đức Chúa Trời Amen mà khi mà Ngài đổ cơn mưa có mùa xuống thì Ngài cũng phạt những con người chăm chiên đó Ngài phạt những con người mà gây phân rẽ gây lộn xộn trong hội thánh của Đức Chúa Trời đó là những dê được đó Chúa đã đất phạt những con người là như vậy bởi vì khi cơn mưa của thánh linh của Đức Chúa Trời đổ xuống có sự hiện diện của đức chúa trời có sự lãnh đạo của thánh linh đức chúa trời amen có sự sai trái của thánh linh đức chúa trời có sự cáo trách và sửa trị của thánh linh đức chúa trời và có những cái sự trừng phạt của thánh linh đức chúa trời amen amen chúng ta thấy những cơn phấn hương không ạ tôi nhớ là à, cơn phấn hương ở Indonesia à, ở à, về cơn phấn Nam Dương đó có một anh em khi mà Chúa phấn hương Chúa đổ xuống từ làng này đến làng khác từ dân tộc này đến dân tộc khác Chúa làm rất là mạnh mẽ và những nơi làng bạc người ta say xỉn uống rượu người ta bỏ rượu hay tất cả để bỏ hết mọi thứ rượu đó và họ trở thành những con người của Chúa Trời rất là tuyệt vời trong sự thánh khiết công chứng trước mặt này và có một anh em cắt chai rượu ở trong nhà khi cắt chai rượu trong nhà thì không ai biết cũng hòa đồng với mọi người trong sự phóng hưng đó nhưng mà một hôm thờ của chúa đó là có một người lời tiên tri đó là có một người đang giữ rượu ở trong nhà nó cắp chai rượu trong nhà thì không ai lên tiếng không ai nhận hết cho đến chừng là chỉ thắng thẳng cái người đàn ông đó là người đó cắt chai rượu trong nhà người đó vẫn không chịu vẫn không mở miệng cho đến chừng họ đến một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười có nghĩa là đếm để khuyên người đó hãy ăn năn hồi chưa nhưng mà cuối cùng đến tới 10 người đó vẫn không ăn năn người đó ngã chết ngay tại chỗ chúng ta cần có sự phóng thương cần có cơn mưa của thánh linh đức chúa trời đổ xuống cơn thịnh nộ của đức chúa trời trên những kẻ gieo cơn thịnh nộ của đức chúa trời trên những dê được là kẻ gây rối trong phòng thánh của đức chúa trời và chúng ta thấy rằng là từ họ sẽ xuất hiện hòn đá góc nhà hòn đá góc nhà là ai hòn đá góc nhà là ai là Chúa Giêsu đã hòn đá góc nhà của chúng ta Amen hòn đá góc là hòn đá quan trọng đó khi chúng ta xây dựng móng nhà của mình đều phải có một hòn đá góc Amen và có góc nhà đó chính là Chúa Giêsu được ghi lại cho chúng ta thấy rằng là khi thánh linh của đức chúa trời đổ xuống <clears throat> từ họ sẽ xuất hiện hòn đá góc nhà đó là đóng cứu thế amen từ họ cái cọc liều nó nên là những con người cột trụ trong dân sự của đức chúa trời hay là những người cột trụ trong hội thánh của đức chúa trời những trưởng lão trong hội thánh của đức chúa trời từ họ cây cung trận nó là những chiến sĩ của chúa trời là những chiến sĩ cầu nguyện amen. amen từ họ sẽ dấy lên mọi thủ lĩnh tức là những tướng lĩnh những binh nhờ những đại tướng của đức chúa trời sẽ được dấy lên trong dân sự của đức chúa trời hội thánh của đức chúa trời trong trận chiến thực thuộc linh của chúng ta có đấng cứu thế làm đầu amen amen và có những à, người trưởng đạo trong hội thánh của chúa cầu trụ trong hội thánh của đức chúa trời có những chiến sĩ cầu nguyện có những thủ lĩnh có những gọi là chiến binh à, rất là tuyệt vời cho đức chúa trời và tất cả chúng sẽ như dũng sĩ chà đạp quân thù địch trong trận mạc như buồn lầy vòi đường chúng sẽ giao chiến vì chúa ở với chúng chúng sẽ đánh tan kỵ binh thù nghịch amen có những con người lãnh đạo trong hội thánh của đức chúa trời hội thánh của chúa sẽ vững vàng hội thánh của chúa sẽ được phục hồi amen bởi vì khi chúng ta khi chúng ta cái mệnh lệnh của Chúa và chúng ta cầu nguyện thì khi cầu nguyện thì chúng ta sẽ thấy được kết quả của sự cầu nguyện kết quả của sự cầu nguyện amen, amen. và kết quả của sự cầu nguyện đó là Chúa đến và phạt những kẻ chăng Chúa đến hả phạt những dê được những kẻ gây rối trong hội thánh của Chúa những kẻ chăn bày mà không lo cho bầy chiên Chúa sẽ trừng phạt những con người đó và Chúa sẽ phục hồi lại bài chiên của Chúa. Amen và cái con số bóng là từ họ sẽ xuất hiện vào bóng đá góc nhà từ họ cái cột rèo từ họ cái cung trận từ họ sẽ dấy lên mọi khổ lớn amen đây là chút phục hồi lại những cái dàn lãnh đạo trong hội thánh của đức chúa trời cái dàn lãnh đạo trong israel amen và nói cho đến ngày hôm nay là chúa thánh linh mà đổ xuống thì ngài sẽ phục hồi lại những người lãnh đạo trong hội thánh của đức chúa trời để chăn dắt bài chiên của Chúa từ người đầu cho đến người kế tiếp như là Aaron Hurơ và là những người nâng đỡ tay của một sạch Amen. Và phía dưới là bảy 70 trưởng lão sẽ được một sự phục hồi, sẽ được Chúa xuất dầu, sẽ được Chúa à, nhắc lên để có thể lãnh đạo dân sự của Chúa thì dân sự của Chúa bắt đầu có những cái sự phục hồi. Amen. Amen. Chúng ta suy nghĩ rằng nếu mà hội thánh không có lãnh đạo thì nó sẽ đi đâu? có những hội thánh người ta không cần lãnh đạo mà nó không cần lãnh đạo nhưng mà lại lại có lãnh đạo nó là có mục sư không có trưởng lão gì hết chỉ làm đây mà thôi nhưng mà cuối cùng cũng tấu từ điều hả như vậy thì nó trở nên giống như là cái gì nó sai sai sao phải không ạ nó không có mục sư không có chỉ anh em với nhau và anh em với nhau à, lãnh đạo nhau thì chúng ta thấy rằng đấy nó có người cha thì có tốt hơn không có cha lãnh đạo thì tốt hơn không ạ chúng ta cần phải biết được là trong hội thánh của Chúa có sứ đồ, có tiên tri, có người truyền giáo phúc âm, có mục sư và giáo sư. Đây là chức vụ năm mặt mà trong kinh thánh Ephesos đã ghi lại. Amen. Amen. Và rất là nhiều chức vụ trong hội thánh, rất là nhiều chức vụ chứ không phải là một vài chức vụ. Cảm ơn Chúa. Chúa phục hồi lại bệnh chiên tất cả những người lãnh đạo được xuất giàu được phục hồi để chăm chắc bài chiên của Chúa làm cho bài chiên của Chúa vững vàng và điều à, thứ tư đó là đoàn quân chiến thắng từ câu 5 cho đến câu số 12 là một đoàn quân chiến thắng khi Chúa đổ thánh linh xuống khi Chúa trừng phạt những kẻ dân những kẻ gây rối trong giáo sự của Ngài và Ngài bày tỏ cho chúng ta biết được rằng là sự cầu nguyện chúng ta đã được đáp lời và kết quả của sự cầu nguyện là thánh linh từ trời sẽ giáng xuống giáng xuống cơn mưa của thánh linh của đức chúa trời sẽ giáng xuống và ngày thiết lập lại ngày phục hồi lại dân sự của chúa và dân sự của chúa sẽ trở thành một đoàn quân chiến thắng amen amen, amen tất cả chúng như dũng sĩ trà đập quân thù ngoài trận mạc như buồn đầy ngoài đường chúng sẽ giao chiến vì chúa ở với chúng chúng sẽ đánh tan kỵ binh thù địch ta sẽ làm cho dân Juda nên hùng dũng ta sẽ giải cứu dòng dõi nhà Joseph ta sẽ phục hồi chúng vì ta thương xót chúng và chúng sẽ nên như thế chưa hề bị ta rời bỏ sẽ nên có nghĩa là chưa hề bị rụng dân Israel nó phạm tội dân Israel nó sai trật cái chống mình với Đức Chúa Trời nó không đúng cái luật pháp của Đức Chúa Trời ngài ruồng bỏ họ ngài phân tán họ nhưng mà khi họ kêu cầu với Chúa theo bản lĩnh của Chúa và thánh linh của Đức Chúa Trời từ trời sẽ đổ xuống và khi ngài đổ xuống thì ngài phục hồi lại dân sự của ngài những kẻ nào chống nghịch những kẻ nào sai trật ngài sửa phạt và ngài làm cho dân sự của ngài trở nên một đoàn quân đặc công Amen. Amen. Amen. Quân thù nghịch phải chạy trốn. Amen. Ma quỷ phải chạy trốn. Amen. Ma quỷ không thể thắng hơn hậu thánh của Đức Chúa Trời. Amen. Bởi vì hậu thánh của Chúa là hậu thánh mà Chúa Giêsu nói là ta sẽ thành lập hậu thánh ta trên đá này. Amen. Có nghĩa là ta sẽ thành lập hậu thánh ta trên đá này. Khi thánh linh đến thì ngài thành lập hậu thánh của Chúa trên nền tảng là Chúa của Thế Giêsu. Amen. Amen. Chúa đã lên đã thành lập hậu thánh của Chúa. Chúa ta lên đổ xuống làm ngàn để vô cùng và Chúa ta lên của Chúa phục hồi lại dân sự của ngài amen phục hồi lại cơ cấu trong dân sự của ngài amen. không còn ở trong luật pháp như xưa nữa amen. nhưng mà trở thành những con người lãnh đạo là những sứ đồ những tiên tri của đức chúa trời những nhà truyền giáo phúc âm đó, những mục sư và giáo sư và nhiều nhân sự khác nhiều mục sư khác ở trong dân sự của Đức Chúa Trời để làm cho thánh của Chúa còn một nền được vững chắc. Amen. Amen. Bây giờ là hậu của Đức Chúa Trời không phải là dân Israel như ngày xưa nữa không phải ở trong luật pháp nữa nhưng mà đã ở trong âm địa của Đức Chúa Trời Amen cảm ơn Chúa vì ta là Chúa Đức Chúa Trời của chúng và ta sẽ đáp lời chúng cầu xin amen, amen. khi ta lên đổ xuống chúng ta cầu nguyện điều gì chúa vẫn nghe chúng ta chúa đáp lời cầu nguyện của chúng ta amen, amen. ngươi kêu ta sẽ nói rằng có ta đây ngươi cầu ta sẽ ứng amen, amen. chúa rất gần rất gần Đồng Nai là nắm toàn tại Ngài đang ở đây với chúng ta và chúng ta cầu xin điều gì Ngài sẽ làm cho chúng ta Amen Amen <clears throat> ta sẽ đem chúng về từ Ai Cập, từ Assyri và ta sẽ tập hợp chúng lại. Ta sẽ dẫn chúng vào Galaad và đi bên nhưng chúng vẫn chưa đủ chỗ ở. chúng sẽ mở rộng bờ cõi. Amen. Mở rộng bờ cõi. Tôi nhớ lại trong dân đoạn 10 Chúa nói rằng là ta có nhiều bầy chim không thuộc về chủ này ta sẽ đem chúng nó về và chúng nó sẽ nghe tiếng Amen. Amen. Một ngày nào đó Chúa sẽ hành động Amen. Chúa sẽ đem tất cả những con người nào nghe tiếng của Chúa trở về trở thành một bầy. Cái bầy này là bầy nghe tiếng Chúa. Amen. Amen. Cái bầy này là nghe rõ tiếng của Chúa. Amen. Và Amen theo tiếng của Chúa trong rất là nhiều hội thánh khắp nơi trên thế giới Việt Nam chúng ta cũng có rất là nhiều giáo hội giáo phái nhưng mà ai là những người nghe tiếng Chúa mà run sợ ai là những người kính sợ Đức Chúa Trời sẽ Chúa sẽ thiết lập lại một bầy và Chúa đã nói rằng là ngài thiết lập lại một bầy và chỉ có một bầy và một người chết đó là Chúa Giêsu là đấng chân chết và tất cả những người nghe tiếng Chúa sẽ là những người chiên ở trong bầy của Chúa Giêsu. Dù chúng ta đang ở khắp nơi trên thế giới, khắp nơi trong các giáo hội, nhưng mà cùng một bầy chiên. Bởi vì chúng ta là những người nghe tiếng Chúa và phần lời. Amen. Amen. Amen. Chúng ta ở nhiều nơi khác nhau, bối cảnh khác nhau, nhưng mà trong một hội thánh đó có một số người vâng lời nghe tiếng phán của Chúa khát khao nghe tiếng của Chúa Chúa có một bầy và Chúa là người chăm Amen. Amen Amen đây dù chúng ta đang ở đâu bối cảnh chúng ta là Long Đồng hay là ở Sài Gòn hay là ở ngoài miền Bắc chúng ta là người nghe tiếng Chúa Amen có lời Chúa làm theo lời của Chúa chúng ta đang ở trong bầy của Chúa Giêsu Amen. Amen Amen có nhiều người người ta không nghe tiếng Chúa ai có tai mà nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Ai có tai mà nghe, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Ai có tai mà nghe, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Amen. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã nói với hội thánh, bảy hội thánh trong vòng hai năm ba câu khải quyền. Ai có tai mà nghe, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Chúa không nói là ai có tai mà nghe, hãy nghe tiếng ta phán. Hay là yêu và Đức Chúa Trời phán nhưng mà ai có tai mà nghe hay nghe lời đức thánh linh phát amen. amen đây là thời đại của đức thánh linh amen thánh linh sáng hậu thánh hậu thánh phải nghe lời của đức thánh linh amen. và chúng ta trở thành một bay và Chúa Giêsu là đấng chăn chiến Chúa Giêsu là đấng chăn chiến lớn thánh linh đấng lãnh đạo hậu thánh của ngài amen Chúa là đầu hậu thánh là thân thể của ngài amen, amen. câu số 12 nhưng ta sẽ làm cho dân ta thêm mạnh mẽ trong Chúa chúng sẽ bước đi trong danh ngài amen à, trong à, từ câu 7 đến câu số 11 là Chúa làm cho họ vui thỏa trong Chúa Chúa làm cho họ thỏa lòng trong Chúa hạnh phúc ở trong Chúa và câu số 12 đó là nhưng ta sẽ làm cho dân ta nên mạnh mẽ trong Chúa chúng sẽ bước đi trong danh ngài amen ngày hôm nay chúng ta bước đi trong danh Chúa Giêsu bởi vì Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời là ngôi lời nhưng mà ngài trở thành xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật ngài không phục cho đến chết thậm chí chết đến cây thập tự nên Đức Chúa Trời đem ngài lên rất cao và giam nhãi chết hết mọi dân Amen. Bây giờ chúng ta đi trong dân của Chúa Giêsu và danh Chúa Giêsu là trên hết mọi dân. Chúng ta có dân Chúa Giêsu để đuổi quỷ, chúng ta có dân Chúa Giêsu để cầu nguyện chúng ta có dân Chúa Giêsu để chữa lành người khác, có danh Chúa Giêsu trong bất cứ trường hợp nào chúng ta có danh Chúa Giêsu để phạt kẻ thù địch Amen. Amen. Amen. Amen. Chúng ta có quyền đó, có thánh linh Chúa Trời. Bởi vì Chúa nói, ta sẽ làm cho dân ta đây mạnh mẽ trong Chúa. Không phải mạnh mẽ phía ngoài, nhưng mà ở trong Chúa, ở trong Chúa Giêsu chúng ta mạnh mẽ, ở trong thánh linh Chúa Trời chúng ta mạnh mẽ. Chúng ta sử dụng danh của Chúa Giêsu là danh trên hết mọi danh, một danh vĩ đại. Danh ta và lời của ta vĩ đại trên hết mọi sự cảm ơn thì thiên năm ba tám câu hai danh của ta và lời của ta là vĩ đại trên hết mọi sự amen sung sướng quá chúng ta có danh của chúa ở trong danh của chúa mạnh mẽ trong danh của chúa mà danh của ngài chúng ta nói là trong danh chúa giêsu christ thì mọi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đất nghe đến danh chúa giêsu christ để phải bị xuống amen không có danh nào của bệnh tật danh gọi là ung thư hay là đa là tất cả là sơ gan gì đó những cái danh của bệnh tật cái tên của bệnh tật của nó mà những cái bệnh tật này là giết con người giết chết rất là nhiều người nhưng mà nghe đến danh của Chúa Giêsu thì phải quy xuống mà bị ra khỏi dương chỗ cho Chúa Giêsu danh của Chúa Giêsu amen amen là chúng ta cảm ơn Chúa chúng ta được biến đổi bởi danh của ngài ở chúng ta bởi danh của ngài là cái danh trên muôn danh bởi vì chúng ta được Chúa trao cho chúng ta danh của Chúa bởi vì chúng ta là em của Chúa Giêsu amen à, Chúa đã biết trước Chúa chọn lựa đời sống của chúng ta để chúng ta dấp hình ảnh con ngài để con ấy trở thành con cả giữa con anh chị em như vậy mỗi một chúng ta là con thứ Chúa Giêsu là con cả amen à, chúng ta được sử dụng danh của Chúa Giêsu để đuổi quỷ để chữa lành để làm phép lạ để sống một đời sống con ngài để cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tất cả trong danh Chúa Giêsu chúng ta có thể nhận lãnh mọi lời hứa của Đức Chúa Trời và nhận lãnh những điều chúng ta cầu xin amen amen cảm ơn Chúa tôi tóm được lại là điều thứ nhất là mang lệnh công việc mà Đức Chúa Trời đã bàn ra thứ hai là chúng ta đó lý do để công việc đó là các thần thượng nó sự không các thầy bói nó sự dối gạt chúng nó yên ủi đúng dân nhân dân ta ra không có người dân mà không có người dân thì chúng nó không nạn đó là lý do chúng ta cần phải công việc amen chúng ta thấy rằng hội thánh đang khô hạn chúng ta học thấy hội thánh lộ xộn chúng ta thấy hội thánh đang ở trong tình trạng mà ma quỷ tấn công hãy cầu xin cơn mưa đổ xuống cơn mưa của thánh linh đức chúa trời đổ xuống thì chúng ta sẽ thấy được sự cai trị của thánh linh đức chúa trời thấy được sự lãnh đạo của thánh linh đức chúa trời và thứ ba đó là khi chúng ta cầu nguyện kết quả của sự cầu nguyện đó là công thành nộ của chúa phạt những người chăn có nhiều người chăn sai trật rồi làm cho chim tăng là không lo cho bầy chim vẫn cứ ngồi cái địa vị đó và không có được sự thay đổi và dân sự bắt đầu người ta chịu không nổi người ta bỏ người ta đi nhưng mà vẫn cứ ngồi đó và không chịu bước xuống và chúa sẽ phạt những người gây rối trong hội thánh của chúa đã kết cấu với người lãnh đạo nữa thì làm cho bài chiên nó tản lạc và chúa sẽ trừng phạt trừng phạt dây được và chúa sẽ phục hồi lại bài chiên chúa sẽ phục hồi lại lãnh đạo trong hội thánh của đức chúa trời và chúa làm cho hội thánh của chúa trở nên đoàn quân chiến thắng amen, amen. amen người nữ ấy là ai lộ ra như rạng đông đẹp như mặt trăng tinh sạch như mặt trời gì nữa đáng sợ khác nào đáng sợ khác nào đội quân dương cờ sĩ đó là hội thánh của đức chúa trời trở thành đội quân dương cờ sĩ đội quân trên đất amen. thì chúng ta hướng cho thánh của chúa xin chúng ta cùng nhau đứng lên hãy cầu nguyện với chúa hãy cầu nguyện chúng ta biết bản thân chúng ta phải cầu nguyện